À, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào bạn chơi và toàn thể khán giả Thì em tên Lam em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi Hiện tại công việc của em là nhân viên thu mua Thu mua cái gì? Nhiều thứ lắm chị, công ty cần gì em mua cái đó Ví dụ? Ví dụ hiện tại thì em mua về vật liệu xây dựng hoặc là hàng quà tặng à, Bạn trai? Dạ, em uh, xin chào chị Huyền Linh, áo lộn <laughs> à, Anh Huyền Linh và chị Cát Tường Dạ, Dạo này sao có nhiều kia. người chào lộn với Huyền Linh đó ha Tôi ghét rồi nha rỉ rồi đó <laughs> dạ em tên là quang vinh em uh, quê vĩnh long à vĩnh long dạ, vĩnh long anh dạ em à, sống và làm việc ở thành phố hồ chí minh à, em là giờ là kỹ sư xây dựng nhiêu tuổi dạ em à, năm nay 28 tuổi chị rồi bây giờ bạn nữ bạn nữ nói về những điểm mạnh và điểm yếu của mình cơ thể là ưu điểm của em thì là mọi người đều thấy là em hiền thì em khi mà một làm một việc gì đó thì em rất là có trách nhiệm và siêng năng ngoài ra thì em là người sống tình cảm và biết lo cho gia đình điểm yếu của em là chắc em hơi hậu đậu hậu đậu, đậu là sao? sao giống như là cái dáng sắc thì ít ai nghĩ là sẽ phỏng nhưng em sẽ bị phỏng và phỏng rất là nặng cái dáng sắc năm lẻ hai ấy chị à. em hỏi bạn quên nó có mấy mối tình rồi em có mấy mối tình rồi em chính thức thì chưa anh ơi còn không chính thức thì chắc ba hung hết gì chưa dạ chưa vậy thiệt không thiệt chưa hung được anh <laughs> chưa không bên kia sao có mấy mối tình rồi em hả em thì chắc ờ, ba bốn cái gì đó mối tình nào mà dài nhất hai năm mấy ba năm gì đó à, là hai đứa yêu nhau hay là là đơn phương dạ lúc đó là hai đứa ờ, đến với nhau chị à dạ. vậy ờ, rồi không bây giờ mối tình gần đây nhất nè chia tay cách đây bao lâu rồi để coi ế bao lâu rồi gần cả năm mà chị ơi tìm hoài không có hợp anh ơi giờ tìm người thế nào là hợp ngoan hiền dễ thương da trắng Chết cao em gì nữa lễ phép quan trọng nhất anh biết nấu ăn rồi em không biết nấu ăn em về là chỉ ăn cơm hộp suốt anh à vậy yeah. dạ cái mẫu người nào bạn có thể diễn tả cụ thể hơn không giống mẹ em á thần tượng mẹ đúng không em biết nấu ăn không dạ biết à, nấu được những món gì cũng nhiều lắm chị hàng ngày em phải nấu ăn hàng ngày suốt bạn có tật xấu gì không nãy giờ chưa nghe kể em hả ừ em ờ, làm biếng ngủ ngủ thì lâu lâu hơi ngái chút Trời ơi. mùi mùi gì À, mùi cơ thể mùi cơ thể là mùi sao thì uh... mùi cơ thể là mùi hôi à. mùi sao anh thì mùi sao thì mùi sao để hồi bên kia hửi với tôi hửi chi chứ em à, thường à, cái đồng hồ vậy không là hẹn không tới giờ đúng giờ à, hả? hẹn em trước nửa tiếng thì chắc ăn nhất trời đất ơi chết cái này lẻo không ít nha anh dạ không đó là chỉ trong đi chơi thôi mà công việc thì lúc nào cũng đúng giờ hết ừ Bây giờ hẹn hò với bạn gái là sao thì sao hẹn hò bạn gái khác kỳ lần này là quyết tâm rồi cho nên uh, ờ, không gì thông nữa chị ơi em nghĩ lý do tại sao mình ế ừ, là do em ở với gia đình á em là con một nữa thì gia đình quản của em cũng hơi là gắt một chút thì em ở trên đây với chú em thì em đi về thì trước 10 giờ em không được đi qua đêm đi chơi xa hầu như là em chỉ đi với bạn thân và người nhà em thôi em không đi chơi xa được về ngoại hình em muốn cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào vừa người ừ à không đen không trắng em không ờ, thích điều gì những cái người bạn trai gia trưởng và nói nói dối em rất là không thích người nói dối giống như là tin tưởng nhau rồi thì nên là chân thật với nhau và chân thành với nhau thì nó sẽ dễ không em cũng đồng vấn vòng quan điểm với cái bạn đó luôn em chào chị đồng cái gì mà đồng có dạ. gia trưởng không à hơi hơi chứ không có lắm hơi hơi là sao ví dụ thì nói chung là em thích người mà bạn gái cũng như vợ là mình nói phải lắng nghe mình à giả sử như là giống như là à, nói thì nghe đi đừng có cãi nhưng mà rủi bạn nó trật mà không cho người ta cãi không, nhưng mà đúng thì em nghe nhưng mà phải biết lắng nghe ai là người phân định cái đúng và cái sai đó nếu mà vấn đề đó mà xét ra cái cùng thì em nghĩ là phụ nữ luôn luôn đúng có thể ờ vậy được rồi đứng lên coi thử coi mét sáu tám à H hơi lùn hơi cao lùng. hung mà phải nước rồi vậy ngại không em kia chưa hung lần nào thôi đâu khoái lắm khoái lắm hả em có tật xấu gì khác nữa không ngoài cái ngáy với cái ờ, hơi hơi hôi nó còn gì nữa không à, không chị sở thích thì sở trường gì nhiều sở trường gì rồi ngồi xuống đi sở trường gì em hả thích chơi thể thao ca hát đại khái văn nghệ thích tham gia hoạt động xã hội đâu ca ca thử một khúc thôi em ca dở lắm nhưng để đi khang tiếng rồi sao mới nói sở trường nhưng mà tại khang tiếng rồi hát ca sĩ làm lại đi ca sĩ là không có đủ thừa hoàn cảnh ừ. nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật xa anh đang dối lòng còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em thôi vậy được chị được thôi được rồi được rồi được rồi được được được không chị được được được nếu như bây giờ là quen nhau hiểu nhau rồi chúng ta sẽ đi đến kết hôn khoảng bao lâu nữa em thì tầm khoảng năm anh em có cơ sở vật chất gì ở sài gòn chưa dạ chưa em vẫn chỉ là nhân viên thôi nhưng mà em thấy là đủ khả năng cho lo cho gia đình và lo cho vợ à đủ khả năng lo gia đình lo cho vợ là được rồi dạ. cố gắng vợ về nữa hỗ trợ nó xong ha dạ dạ em cho anh trời ơi dễ thương quá vậy thấy ghét luôn rồi nha <laughs> em nãy giờ nó có một cái hơi nhạy cảm hôi hôi đó em nghĩ sao cái đó phải dùng lăn hay dùng gì khử em lo có được được không mua về còn bạn có xài được không thì chuyện của bạn <laughs> mặt điện ảnh ghê á ha dễ thương lắm ngon rồi ăn hôm nay bạn đi có ai theo ủng hộ mình không được dạ, bạn, bạn trai cũng được mà đàn gái cũng được luôn rồi chào các bạn dạ em chào chị Cát Tường em tên là Vân đồng nghiệp với lại bạn Lam ừ đi đây thì thấy bạn nam cũng rất là vui vẻ nói chung là lam ở ở công ty á, làm rất là thiệt thà dễ thương tính rất là thẳng thật sự là nói chung là cũng cũng có được nhiều người thích nhưng mà lam có thể là không không thấy phù hợp thấy bên đây là bạn nam cũng rất là ok có hình thì uh, cũng được, được. chắc được 7 điểm so với lam á vậy là tốt rồi 7 điểm là quá quá được. cao rồi em em, em không quan trọng em em đi với em hỏi em em thấy uh, chị tương lai của em sao em dạ em thấy chị uh, xinh dễ gần uh, nói chung là cũng hợp với anh vinh anh em có đào hoa không dạ không thiệt không thiệt anh có giới thiệu bạn gái với em lần nào chưa anh anh chưa có anh sao anh giới thiệu anh được <laughs> hay được lành quá em trai cũng lành bảo vệ anh dữ rồi chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt nào chúng ta sẽ có hai phút để trò chuyện với nhau nha dạ. cố gắng lên nào bạn ấy rất là xinh hai phút trò chuyện với nhau bắt đầu Chào dạ, anh, chị em đeo kiến nha không em ạ Em có giống tưởng tượng của anh không vậy? Được xíu xíu nào không? Em không biết nói gì luôn Trời ơi Sao vậy? Nói anh của anh Trời ơi Em tặng em Em cảm ơn anh Ủa sao tự nhiên anh không biết nói gì là sao vậy? Em quá... chung là đẹp hơn gì anh nghĩ Thì thường thời gian rảnh của anh là khi nào? Anh thì rảnh thì làm đêm thì vậy thôi thỉnh thoảng thì sau 6 giờ là anh cũng rảnh rồi tại em ở với gia đình nên em cũng không có đi chơi được nhiều á à hả anh có ngại vấn đề đó không không anh thấy chuyện nó bình thường mà mình anh có ngại dài. là bạn gái cũng như là không thể đi chơi xa với anh hay là um, em thì em ít đi chơi á dạ không không gì đâu em anh thấy được thường đi là em phải xin phép em mới được đi à hả không anh thích vậy á thì dẫn anh tới anh xin dạ được đúng không dạ, dạ có dám tới nhà bạn gái xin phép không quen phải dám tới chứ chị dạ. rồi bây giờ một lời hứa chăm sóc cô ấy, cô gái ấy thế nào một cái lời tỏ tình để cô ấy tự tin có thể bấm nút dạ thì à, nếu mà anh với em à, đến được với nhau thì anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống sẽ ok tình cảm cũng ok mà chung là gì cũng ok anh hứa bên kia tôi nhìn mắt <laughs> em nhìn hồi em ngay mất em cảm nhận chàng trai thế nào dạ thì anh cũng hiền lành thật tình thì nói chung là theo quan niệm của em thì em hợp với người miền tây hơn là những miền khác thì em thấy anh cũng chân chất cũng Vĩnh, hợp Vĩnh Long với Bến Tre gần đó bây giờ đi qua cái, ờ, đi qua cái, cái cầu phà. À, không đi cầu rồi phà anh là Đâu Bến Tre Vĩnh Long là phà phà Đình Khao á ủa em chợ lách hả dạ đúng rồi Trời chợ... sát bên luôn anh sát bên đúng rồi dạ. chợ lách ờ, đi qua chút xíu qua phà Đình Khao là tới phần 7 đúng rồi dạ hai người nói một câu thì nó thật là ngọt ngào như tỏ tình với nhau đi được tình thì à, nói chung là thông qua chương trình này thì cũng em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em sau khi mà em với bạn cũng tìm hiểu thì nếu được thì em sẽ tiến tới một cái gì đó gọi là xa hơn để cho bạn yên tâm hơn dạ yeah. mời bạn còn với em thì giống như là hai người mà quyết định tiến tới với nhau á em hay đối phương cũng vậy là chấp nhận con người thật của nhau vừa có điểm khuyết điểm và vừa có ưu điểm thì nếu như chấp nhận được con người thật của nhau như vậy thì mới có thể đi xa và đi lâu rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút hai bấm nút mời à, hai bạn để tay vào nút bấm quyền quyết định thuộc về hai bạn nói như vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ đây là một cái điều hết sức là thiêng liêng của chúng ta không phải bấm nút xong rồi ngồi uống cà phê để chia tay đâu ha các bạn nhé suy nghĩ thật kỹ cảm nhận và quyết định một hai 3 Hết thời gian Không có kèo bóng rồi Nào, hãy nắm tay bạn à, của mình đi Thực sự là một đôi trai tài gái sắc đấy Hai người đúng miền Tây đậm đà bản sắc dân tộc đấy Hôn đi, chưa hôn lần nào Dạ thôi, dạ thôi Sao nắm tay bạn gái thấy sao? Dạ, lạnh đã đã Đã đã <laughs> bạn gái thấy sao lạnh tay bạn lạnh quá đang run ờ, ờ, giọng bạn gái rất là lạ ha một cái giọng ờ, nữ mà nghe rất là ấn tượng lạ lắm cao cao à, cao ờ, khao khao với pha đình cao vậy đó